Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi đến ờ, giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại ờ, à, phường Mộ Lao, quận Hà Đông Hiện tại là tôi đang đứng ở trước cửa ngôi nhà đây Ngôi nhà này có diện tích là 30m2 xây à, ờ, 5 tầng và đang được chào bán với giá là 3 tỷ 200 triệu đồng và ra đây phần ngõ của ngôi nhà ngôi nhà nằm ở ngay mặt ngõ thôi cách trục chính của ngõ 58 đường Thanh Bình chỉ 30 mét mặt ngõ thông nhé các bạn đây chúng ta phải quan sát phần ngõ của nhà ở đây là phần à, phía mặt tiền tầng 1 phía bên trên và phần à, mặt tiền của tầng 1 thì đều được chúng tôi ốp từ đá granite các bạn nhé đây hiện tại là là, đã được ốp đá rồi rất là đẹp à, vân mây và bên ngoài là gồm à, cửa sắt phun sơn tĩnh điện sát hầu và bên trong là một lớp cửa kính nữa và tiếp theo thì tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong của tầng 1 ngôi nhà Tại phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì à, hiện tại là chia một phòng à, ăn, một phòng bếp và phòng à, khách đây Không gian tôi đang đứng đây chính là phòng khách Ở phần phòng khách này thì bên trên có hệ thống trần thạch cao À, hệ thống à, đèn nép và hệ thống đèn à, tiếp chiếu sáng còn ngoài ra thì còn có thêm các ổ điện này rắc cắm của tivi và đường cáp mạng đây chúng ta có thể quan sát và phía bên trong này chính là phần bếp của ngôi nhà về phần bếp của ngôi nhà thì có gồm có tủ bếp này chúng ta có thể quan sát phần tủ bếp về phần à, mặt bếp thì được làm từ đá tự nhiên đá đen đây chúng ta phải quan sát và phần à, bên này là chính là à, chậu rửa làm từ inox 304 và tiếp theo đây chúng ta sẽ nhìn lên cái phần tủ bếp rất đẹp được làm từ gỗ thịt à, chất liệu đây là gỗ xoan đà và tiếp theo ở dưới đây chính là uh, có một uh, Ờ, lượt uh, gạch ốp gạch ốp bếp đây thì bên trong này nữa là lượt rác bên trên này có máy uh, hút mùi này quạt hút mùi đây chúng ta đứng từ không gian bên trong nhìn ra phía phòng khách tầng 1 và, ờ, và, và tầng 1 có thêm một cái ờ, nhà vệ sinh phụ nữa đây chúng ta có thể quan sát cũng có một uh, chậu rửa ở đây một uh, bồn cầu và hệ thống máy bơm đây có một cái à, tiếp theo là về phần uh, cầu thang thì à, phần cầu thang có à, mặt bậc và cổ bậc thì đều được làm từ đá tím mông cổ đây chúng ta có thể quan sát rất là đẹp phù hợp với lại cái à, tông màu sơn và màu gỗ của cầu thang về phần gỗ thì là sẽ làm từ gỗ trò các bạn nhé bên này thì có thêm một cái thanh dàn thanh gỗ để trang trí rất là cứng tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 à, trên tầng 2 của ngôi nhà thì sẽ được chia là một phòng ngủ một phòng à, vệ sinh đây chúng ta đang lên phía bên trên đây đặc biệt là phía đằng sau ngôi nhà này có thêm một cái cửa sổ để lấy, lấy, lấy thoáng ở khoảng lúc không à, khoảng 50 phân các bạn nhé đây là phần à, hành lang này tiếp theo đây là chính là phòng à, ngủ của tầng 2 bên này là nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh thì bao gồm uh, hệ thống à, bồn cầu hệ thống à, lavabo đây là bên trên có thêm một cái bình nóng lạnh quạt hút mùi và bên này là chính là phòng ngủ đây trong phòng ngủ này thì uh, đều được nền đều được làm từ ốp từ gỗ đây chúng ta có thể nhìn thấy gỗ đây ra đến ngoài hành lang luôn và phía bên trên là có hệ thống chân thạch cao đèn chiếu sáng à, các công tắc và đầu cáp của tivi đây chúng ta có thể quan sát về phần bên này là phần cửa sổ cửa sổ thì đã được làm từ cửa hai lớp cửa nhựa loại thép và cửa ờ, bên trong là sẽ là cần một ờ, lớp lượt ờ, cửa sắt nữa và tiếp theo là đây là phần cửa thông phòng về phần cửa thông phòng thì sẽ được làm từ gỗ trò tất cả đều là khuôn gỗ trò hết đây cánh khuôn tiếp theo chúng ta sẽ lên lên, lên tầng 3 về tầng 3 của ngôi nhà thì cũng thiết kế như tầng 2 cũng bao gồm một phòng ngủ một nhà vệ sinh và các thiết bị thì đều như vậy cũng khép kín để chúng ta có thể nhìn qua ngôi nhà này nằm ở ngay ờ, ngõ 58 đường Thanh Bình nhé các bạn ở ngay trong ờ, khu xóm lẻ cách đường ờ, Thanh Bình chỉ 50m thôi ô tô vào rất là gần nhà xung quanh đây thì dân trí à, đông đúc đều là dân cán bộ nên là chúng à, dân trí rất là cao an ninh cũng khá là tốt và tiếp theo là chúng ta sẽ lên à, về tầng 4 trên tầng 4 thì thiết kế như tầng 2 tầng 3 cũng bao gồm một phòng ngủ một phòng vệ sinh đây là khu là hệ thoáng của đằng sau đây sinh này các thiết bị thì đều như vậy các tầng như nhau không khác gì cả đây chúng ta có thể đi từ bên trong ra nhìn thấy nó đó. đây phần phòng ngủ đây xung quanh đây thì ờ, rất là nhiều ừ, ừ, tiện ích đầy đủ trường học như trường mầm non trường uh, cấp 1 trường cấp 2 ngay cái cách bixi chỉ khoảng tầm 500 à, mét thôi nên chúng ta có thể là đó mua sắm rất là tiện đi giao thông ờ, thì cũng rất là tiện bởi vì là có hai đường một là đường tôi hữu và một là đường ờ, quốc lộ 6 đường Trần Phú đây là chính là phòng thờ của tháng 5 nhé các bạn đây là phần ờ, hành lang này bên này là phòng thờ này và phía bên ngoài đây chính là sân phơi xung quanh dân cư đây các bạn có nhìn thấy quan sát kia ngoài kia chính là tòa ở ờ, chỗ hồ gươm plaza bixi hà đông đấy đây là phần dân, sân phơi rất là rộng tôi xin nhắc lại về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 30 mét vuông à, xây uh, tầng à 5 tầng và mỗi tầng chia một phòng ngủ hiện tại đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 200 triệu đồng ngôi nhà nằm ở ngay vị trí của ngõ 58 đường Thanh Bình thôi rất là tiện mặt ngọn thông chúng ta chuẩn bị bây giờ chỉ việc dọn đồ về ở ngoài ra thì bên tôi còn xây dựng một vài khu vực khác nữa nếu các bạn có nhu cầu mua nhà ở khu vực uh, quận Hà Đông thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được uh, nhận các thông báo và các video thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại